Alo alo, xin chào tất cả anh em nhé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 về đường cầu lô đề của chúng ta đường cầu lô của chúng ta này à cầu đề của chúng ta chạy từ ngày thứ năm này chúng ta lấy ở cái giải năm này cho mình con số thứ ba bộ số thứ ba giải năm và con số thứ ba bộ số thứ sáu giải năm này hai con này thì chúng ta ghép theo cái đường mũi tên cho mình càng của chúng ta lấy dạy nhì anh em nhé con một này chúng ta có càng một này bộ không hai không hai không này không bảy không này năm năm hai 525 575 để chúng ta chơi cho ngày 12 tháng 5 này ngày 12 tháng 5 của chúng ta đề về 02 thì chúng ta đã ăn được con đề 02 này trong bộ đề 02 càng của chúng ta là càng 102 này thì chúng ta cũng ăn được cái càng 1 này anh em nhé tiếp tục thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 44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 và 717 anh em nhé cái tổng 8 anh em ạ tổng 8 mọi người có thể là tham khảo thêm anh em nhé về một cái bộ đề nữa của chúng ta thì chỉ có bốn số chạy từ ngày thứ năm này ở đây thì chúng ta có 5 bóng không con hai này chúng ta ghép xuống con không này anh em nhé chúng ta có hai số thôi hai không hai này đã chơi trong ngày 12 tháng 5. Ngày 12 tháng 5 của chúng ta đề về 02 thì chúng ta đã ăn được xong chủ đề là con 02 này anh em nhé. Tiếp tục thì chúng ta có đường cầu. 4 ở đây là 4 bóng 9 này. Chúng ta có xong chủ đề là 494. Để chơi cho ngày 13 tháng 5.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 đề thì cá nhân sẽ bắt cho em là cái chạm 1 và cái chạm 6 này dàn đề của chúng ta thì cũng chỉ có 12 số thôi anh em nhé anh em nào mà không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta lên dừng lại ở cái mức độ tham khảo không có gì là chắc chắn 100% về cái đường cầu lô của chúng ta thì ngày mai vẫn có thể là vào được anh em nhé mọi người lên cân đối vốn vào làm sao cho nó hợp lý là được bởi vì hai ngày chúng ta đều ăn ba nháy rồi ba bốn nháy và ăn được cả xiên thì ngày mai thì cá nhân của mình thì vẫn cái cặp 99 và 44 này nó cũng rất chi là đẹp nên là mọi người cũng có thể là tham khảo cho mình không trùng cầu thì chúng ta không nên vào tiền tất cả những con số thì mình chia sẻ cho anh em thì chỉ là dự đoán anh em nhé ngày hôm nay mà anh em nào mà ăn được của chúng ta là con uh, à, 81 và 1221 thì để lại cho kênh một lượt